mình mình làm sao mà sống được Thế là quyết phải cười cười sớm em ơi Không thể để lâu lỡ mai nó dính bầu Mày là mình là mình ở bàn bên Tân lan ai họ để mời bia ở bàn trên Hay mình cưới nhau đi em Cưới nhau đi em Hay mình cưới ngay trong đêm Cưới luôn nha em Giá ta nói cho tụi mày nghe Tụi nó dính bầu tụi nó mới cưới Đâu có dễ mà ăn đám cưới của cặp tình nhân ở tuổi đôi mươi Ông thầy bói ông cũng đã nói thằng này tuổi thân con kia tuổi tí Qua sang năm nó làm tiền tỷ trong tay nó cầm nhiều đô la Mỹ Nắng hồng ban mai chiếu sáng hết con đường Hôm nay là ngày tốt anh với em cùng lên phường nhấc cái tay ký cái tên coi như là chung gì trường Phù thầy già phâu Hoa sang năm ba má có cháu yeah. Yêu là phải cưới Mà lại dính cũng phải cưới Sớm của anh là sớm dân chơi Còn sớm của em là sớm biển khơi Nên vì thế đừng lo em ơi Anh chịu trách nhiệm trên mọi cuộc chơi Tuy chiều cao anh hơi có hạn nếu em chịu là em có vàng Chờ ngày mai bình minh ló dạng Anh đốt vàng mã anh thỉnh luôn nàng Em ơi em em có bằng lòng Đừng giận anh nữa anh thấy lòng vòng Vì ngồi kia như mưa đang hóng Em mà lãng quạng coi chừng ấy chồng Đậm đà chân chất tình yêu mùi mắm nhỉ Phan Tiết biến Rộng hôm nay sẽ có hí Đợi anh hỏi em lại lòng của em muốn theo anh hay là bên tôi Nhưng mà thôi em đừng nói nữa hai đứa tụi anh cũng là một đôi Hay là mình là mình